con người chúng ta có 6 nỗi sợ hãi theo Napoleon Hill tác giả cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu ông có nói cái nỗi sợ đầu tiên đó chính là nỗi sợ nghèo đói tôi nhớ là năm tôi học ở lớp 4 tôi có nấu cơm cho bố mẹ khu bếp nhà tôi thì cái bếp ấy lợp bằng mái rơm như quý anh chị biết là ở ngoài Bắc là hay nấu cơm là nấu cơm bằng rơm hoặc bằng bếp củi lúc đó thì tôi à, vừa nấu cơm là tôi vừa mải chơi thì à, chẳng may làm cháy cái căn bếp của gia đình tôi thì à, bố tôi có đánh tôi một trận và tôi nhớ mãi kỷ niệm đó và tôi phát hiện ra một điều là là cái căn bếp của hàng xóm thì lại lợp bằng lợp bằng mái ngói trong đầu tôi mới suy nghĩ uh, như này là tôi không biết là vì sao là nhà khác thì bếp lại lợp bằng mái ngói còn nhà tôi thì bếp lại lập bằng máy rơm. Và trong suốt quá trình tôi học từ lớp 1 đến năm lớp 12 thì năm nào nhà tôi cũng được là cái giấy chứng nhận hộ nghèo. Mỗi lần khi tôi cầm cái giấy để tôi ờ, được giảm học phí thì lòng tôi rất đau. Cho nên cái suy nghĩ của tôi làm sao để thoát nghèo, làm sao để tôi có cuộc sống tốt hơn, để giúp đỡ được gia đình của mình tốt hơn. Và đây cũng chính là một cái động lực để tôi phấn đấu phát triển hơn. Tôi không cần biết bạn sinh ra ở vạch đích nào, ở môi trường nào, ở hoàn cảnh nào. Nếu như bố mẹ chúng ta nghèo và đến đời con cháu của chúng ta nghèo thì là do lỗi của chúng ta. Và các bạn đừng nghĩ là bản thân của mình uh, sinh ra đã không ở vạch đích rồi. Rất nhiều người họ sinh ra ở vạch đích, họ có điều kiện hơn chúng ta. Tuy nhiên, nếu như chúng ta có sự nỗ lực, có sự quyết tâm đứng lên để chúng ta đi tiếp thì tôi tin rằng sự nghèo khó sẽ không bám đuổi chúng ta nữa